Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiếng Bóng Đá cũng như là cái kênh uh, Tiếng Số Kèo nhé Thì trước khi mà đến với video nhận định phân tích ngày hôm nay anh em hãy để lại cho kênh của Tiếng uh, một cái lượt đăng ký theo dõi kênh để cho Tiếng có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video sắp tới cho anh em uh, tham khảo các mã kèo nhé Đấy thì uh, quay lại với cái video ngày hôm nay Tiếng sẽ nhận định và phân tích cho anh em một cái trận đấu tại La Liga được diễn ra vào rạng sáng ngày mai đó đó chính là trận đấu giữa on ờ, chơi với Barcelona thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng ờ, sáng ngày 2 tháng 4 nha anh em cũng như là phi hôm nay nhé đấy thì trước khi ờ, mà phân tích nhận định trận đấu này cũng như những video trước anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trước nhá đây thì hiện tại anh em có thấy này uh, Barcelona đội khách đã chấp uh, đội chủ nhà anh chơi với mức chấp lần lượt là 1.5, 1.25 cùng với 1.75 và một hòa cả trận này đó bên cạnh đó còn có mã tài xỉu là à, 2.5 2.75 à, ba hòa cùng với 3.25 cả chặn đó ở hiệp 1 thì ờ, Barcelona cũng chấp uh, Barcelona cũng chấp uh, on chơi với mức chấp là nửa trái cùng với nửa một và tài xỉu hiệp 1 cũng là một hòa với 1.25 thì với những mã kèo hiện tại tiến sẽ cho anh em xem thêm về mã kèo gốc của cả hai đội nhé đây thì hiện tại nhà cái cũng đưa ra cái tỷ lệ kèo gốc cho đội khách BC chấp đội chủ nhà với mức gốc là 2.25 này cùng với đó là là mã kèo à, tài xỉu gốc là 9.5 cả chặn đấy ở hiệp 1 ở hiệp 1 thì Luna cũng chấp gốc on chơi với mức là một gốc và tài xỉu hiệp 1 là 4.5 cả chặn 4.5 à, gốc à, ở hiệp 1 nha anh em thì với những mã kèo hiện tại à, còn có rất là nhiều mã kèo dĩ khác này khi mà anh em chơi trên trang anh em chủ động chơi anh em có thấy là có rất nhiều mã kèo cho anh em chọn đúng không đó anh em thích mã nào thì vào mã đó ngoài ra còn có cược xuyên của ờ, một trận đấu này đó rất là nhiều loại cược cho anh em chơi luôn thì anh em ờ, cái việc mà anh em cầm trang cho anh em rất là chủ động trong cái việc mà lựa chọn các mã kèo cũng như khi mà anh em thấy mã kèo khó quá có thể đợi trận đấu diễn ra tầm 50 phút hay là 15 20 phút gì đó xong rồi anh em đợi kèo hạ xuống hoặc là kèo tăng lên đó xem chân hay đổi đá như nào lúc đó anh em vào kèo cũng chưa muộn đúng không anh em và anh em cầm trang anh em có thể chủ động chơi cái mã kèo mà anh em thích đó là cái việc mà mà anh em có thể chơi trên trang đó rất là chủ động rất là ok luôn không phải như chơi bóng ngoài qua thầu qua cò trước ba bốn tiếng đâu anh em nó rất là phiền đấy thì những anh em nào mà à, đang tìm kiếm một cái trang chơi uy tín cũng như là có kinh nghiệm chơi bên bóng mà chưa tìm được một cái trang để chơi thì cứ uh, liên hệ ngay cho tiến qua cái zalo hoặc cái telegram ở phía dưới góc video này đó tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cũng như uh, giới thiệu cho anh em một cái trang chơi mà uy tín nhất thì tiến cũng muốn chia sẻ với anh em thêm một việc đó là hiện tại cái telegram a, à, a à, cộng cái bóng cao tiến của tiến những anh em nào mà đã xài telegram thì anh em hãy uh, tìm hiểu thật kỹ trước khi mà ấn cái telegram của tiến nha là cái a cộng cái bóng cao tiếng chỉ có một chữ n vậy thôi đó nhiều cái tele đang giả mạo tiến là telegram uh, cái bóng cao tiếng hai chữ n phía sau này rồi ba chữ n rồi ngoài ra còn có cái số phía sau nữa đó tất cả đều là giả mạo nha anh em đó cho nên tốt nhất nếu như mà anh em không biết ngành về telegram anh em có thể liên hệ với tiến qua cái số zalo 0963 731 346 hoặc là cái à, facebook cá nhân cũng như là cái fanpage mà tiến có để ở phía dưới của cái phần mô tả trong cái video mà tiến đăng lên như thế này đó anh em chỉ bằng bấm vào phần mô tả thôi hoặc là nhìn ở dưới cái phần bình luận ấy, anh em sẽ thấy tiến dán cái đường link facebook cũng như là fanpage ở phía dưới đó anh em cứ liên hệ một là qua facebook hai fanpage còn ba là zalo thôi còn telegram anh em mà gành gì nói anh em hãy liên hệ cho tiến còn không thì rất là dễ bị giả mạo để lừa đảo anh em nhé nó tiến sẽ không chịu trách nhiệm nếu như mà anh em liên hệ với những người mà mà giả mạo tiến đó để lừa lọc anh em nhé thì ờ, ok anh em hãy cùng tiến đi phân tích và nhận định về cặp đấu này xong rồi sẽ đưa ra lựa chọn những cái mã kèo mà phù hợp nhất để cho anh em đầu tư nhé đấy thì ờ, trước tiên trước tiên anh em nhìn vào cái uh, à, thông số hiện tại của hai đội bóng này đó chính là cái đội hình ra sân dự kiến này đây thì đây chỉ là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội nha những chuyên gia đưa ra chỉ để cho anh em tham khảo trước trận đấu thôi cho nên tiếng chỉ nói sơ qua về cái đội hình này đó không nói kỹ nha vì chắc chắn là cái đội hình ra sân này sẽ hoàn toàn thay đổi đó sẽ hoàn toàn thay đổi đây chỉ là chuyên gia đưa ra thôi à, chủ nhà anh chơi sẽ ra sân với sơ đồ là 343 với bộ ba tiền đạo đó chính là Fides này rồi cùng với uh, ờ, Bonse cùng với Beremila còn về bộ 3 Barcelona cũng sẽ ra sân với sơ đồ là 433 đó bộ 3 tiền đạo của uh, bộ 3 tiền đạo của 433 đó chính là Ferran Torres cũng như là Lewandowski cùng với Ansu Fati Ok thì tiếp theo đây anh em phải cùng tiến đảo qua về cái bảng xếp hạng tại La Liga nhé thì cái trận đấu này à, khá là là là hấp dẫn nha anh em khi mà cái đội đầu bảng cái đội đầu bảng là Barcelona đó phải đối đầu với cái đội mà cuối bảng xếp hạng là Onche và cái khoảng cách số điểm nó cũng rất là xa luôn khi mà Barcelona à, đang có được 68 điểm sau 26 vòng đấu và bỏ xa cái đội xếp thứ hai là Real Madrid tới 12 điểm cách biệt đó gần như là 80% Barca sẽ lên ngôi vô địch tại La Liga mùa này còn về đội khách Onche thì lại đứng ở cuối bảng xếp hạng La Liga với 13 điểm sau 26 vòng đấu và Onche cũng kém cái đội mà nhóm thứ kém cái đội đứng thứ 19 cũng như là cái nhóm mà gớt cái nhóm thân hạng ấy cái nhóm mà tránh cái việc an toàn mà gớt hạng gớt hạng gần nhất đó chính là Espanyol đang ở vị trí thứ 17 là 27 điểm đó và anh cũng đang thua kém cái đội xếp thứ 17 đến 14 điểm cách biệt một cái khoảng cách khá là xa và chắc chắn là anh sẽ phải nhận một cái sức gớt hạng mùa giải năm nay khi mà La Liga phía trước chỉ còn 12 vòng đấu nữa thôi rất là khó dành cho anh chơi nha anh em đấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về à, cái à, phong độ của hai đội nhé trước tiên đội chủ nhà Onche thì đã à, phải nhận tổng cộng là 5 thất bại, 3 trận hòa và chỉ có được hai chiến thắng ở 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường mà thôi. Đó. Một cái phong độ phải nói là khá là tệ luôn em. Đó điều này cũng đã khiến cho Onche phải đến gần với cái kết quả là uh, xuống chơi giải hạng 2 La Liga mùa sau còn về đội khách Barcelona thì đang có một cái phong độ cũng khá là tốt sau khi sau khi Barcelona trải qua hai cái trận thua uh, hai cái trận thua khá là đáng trách đó đầu tiên là trận thua 1-2 trước uh, ờ, MU tại lượt về cúp C1 này rồi ờ, cúp C2 này xin lỗi anh em nhé lượt về cúp C2 cũng đã khiến cho Barcelona bị lỗi khỏi cái giải đấu cúp C2 bởi MU. Đấy, tiếp theo đó thì Barcelona quay trở lại La Liga với chiến làm khách trên sân của Almeria Barcelona cũng đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-1 ở cuộc đối đầu của trận đấu đó đấy thì sau khi mà trải qua hai trận thua liên tiếp thì Barcelona đã có liên tiếp hiện tại là 4 trận thắng trên mọi đấu trường đó 4 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường trận thắng 1-0 trước Gian tại cúp nhà vua Tây Ban Nha này rồi thắng 1-0 ờ, trước Valencia rồi 1-0 trước ờ, Athletic Bilbao cũng như là gần đây nhất gần đây nhất là thắng 2-1 trước trước Real Madrid đó thì ba cái trận thắng gần nhất là tại ờ, La Liga nhé anh em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 còn về Barcelona thì cũng có phong độ ờ, không đến nỗi tốt khi mà chỉ có được 3 chiến thắng và hai thất bại ở 5 chiến làm khách gần nhất trên sân nhà trên sân khách nha anh em đấy nhưng mà anh em để ý này ba cái trận thắng của Barcelona khi mà làm khách thì đều thắng biệt với cái cách biệt ờ, là 1-0 mà thôi đó ba trận thắng cùng tỷ số 1-0 của Barcelona trên sân khách một cái thành tích cũng không có đến nỗi tốt dành cho Barcelona nha anh em đấy và trong lịch sử đối đầu thì anh em để ý này ở bốn trận đối đầu nhau gần nhất Barcelona đều chiếm mọi lợi thế trước chơi khi mà có liên tiếp 4 chiến thắng trước chơi đó không phải nhận một thất bại nào ở bốn cuộc đối đầu gần nhất và, và với những cái thông số này tiến sẽ cho anh em xem thêm về một ít thông số trong cái uh, đối đầu của hai đội cũng như cũng như là anh em có thể đầu tư vào các cái mã kèo này nhé đây thì 8 trên 9 trận ờ, đối đầu nhau gần đây thì cả hai đội chỉ về với cái mức là xỉu góc nha anh em đều có không đến 10.5 góc mỗi trận đó và Barcelona chính là cái đội ghi bàn mở tỷ số trong 9 trên 9 trên 10 trận đối đầu nhau và trong đó có 8 trận Barcelona giành chiến thắng ngay trong hiệp 1. Đấy và cả hai đội này khi mà gặp nhau ấy thường xuất hiện rất là nhiều bàn thắng anh em. 8 trên 10 trận ờ, đối đầu nhau thì cả hai đội đều có từ 3 bàn thắng trở lên. Đó và tất cả 10 trận đối đầu gần nhất thì Onche đều phải uh, nhận kết quả là thủng lưới trước Barcelona đó đều bị Barca đâm thủng lưới và Barca đã không thua đã không thua trước con chơi ở 12 trận uh, gần nhất khi đối đầu nhau và toàn thắng 10 trận liên tiếp khi mà đối đầu nhau đấy thì đây chỉ là những cái thông số về cái lịch sử đối đầu của hai đội anh em có thể tham khảo nhé rõ riêng và nhìn vào những thông số này anh em có thể đầu tư vào cho tiếng đó đầu tiên đó chính là mã kèo ờ, à, mã kèo là xỉu góc xỉu góc ở trận đấu này cũng như là mã kèo tại thẻ nhân viên à, xin lỗi anh em mã kèo tài bàn thắng nhưng riêng về mã kèo tài bàn thắng thì tiến không ưu tiên cho anh em nhé anh em à, tốt nhất là anh em có thể vào mã kèo là là xỉu phạt góc cái trận đấu này đó cũng như là mã kèo Barcelona chắc mà thôi vì thì sao vì sao tiến không ưu tiên anh em vào cái mã mà mà à, tài bàn thắng vì à, năm ba trận làm khách ba trận làm khách gần đây đó thì Barcelona đều giành chiến thắng tối thiểu trước mọi đối thủ mà thôi đều với tỷ số 1-0 mà thôi đó thậm chí là trận thua cũng thua một không trước anh Almeria nè chỉ duy nhất có một trận về tài đó chính là một hai thất bại một hai trước MU đó không chỉ riêng trên sân khách mà trên sân nhà cũng vậy anh em thấy không đó ở uh, tổng cộng là 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường thì chỉ duy nhất một trận là được một trận siêu kinh điển với Real Madrid là về mã tài với ba bàn thắng mà thôi mà ở trận đấu này cũng là cái bàn thắng ở phút buộc giờ cuối cùng của hiệp hai đó anh em đó cho nên cái sự lựa chọn về cái mức tài bàn thắng là không có khả quan trong trận đấu này nha anh em đó thì với những gì mà tiến đã phân tích cũng như cũng như là với mã kèo nhà tạ nhà cái đã đưa ra hiện tại thì tiến sẽ ưu tiên cho anh em là vào mã kèo đó à, là mã kèo là xỉu thẻ nha anh em xỉu thẻ cũng như là xỉu gốc ở cục đấu đầu này đó và anh em có thể đầu tư thêm cho tiến và cái mã kèo là Barcelona chấp một thôi đó anh em có thể đợi bóng lăn đợi bóng lăn tầm uh, à, 10 à, đến 15 phút khi mà cái kèo chấp một này nó tăng lên nó tăng lên tầm ăn 8 hay là ăn 85 ăn 9 gì đó là anh em có thể đầu tư vào mã kèo chấp một này là vừa đó để tránh cái trường hợp mà Barcelona cũng như những trận đấu trước chỉ thắng tối thiểu trước đối thủ một bàn thôi thì anh em sẽ tránh cái việc thua tha trong cái cuộc đối đầu này đó thì anh em cứ đầu tư cho tiếng à, ờ, trước tiên là, là cái mã kèo này đây đầu tiên là anh em đầu tư cho tiếng vào cái mã kèo là à, Barcelona chấp một cả chặn nha anh em nhớ là đợi bóng lăn đợi bóng lăn tầm 15 20 phút gì đó đó khi mà kèo này tăng lên anh em hãy đầu tư vào cái mã kèo là chấp một hòa cho tiếng nếu như mà anh em tự tin vào cái chiến thắng của Anh Onche đó tự tin xin lỗi anh em nếu anh em tự tin vào cái chiến thắng của Barcelona nhiều hơn ờ, hai bàn chứ anh chơi thì anh em có thể đầu tư luôn vào chữ tiếng cái mã kèo là Barcelona chấp 1.25 đúng không anh em đó nhưng lại tiếng lại ưu tiên cho anh em vào cái mã kèo chấp 1 thôi cứ đợi bóng lăn đi để kèo tăng lên rồi anh em vào đấy thứ hai là anh em vào thêm cho tiếng đó chính là mã kèo là là xỉu gốc anh em nhớ nhé anh em đầu tư thêm cho tiếng là mã kèo xỉu gốc ở trận đấu này đấy thì vì sao vì sao tiến đã chọn ưu tiên hai mã kèo này anh em cũng có thấy những gì mà tiến đã nói vừa rồi đó cả hai đội thì là ở 8 trên 9 trận đấu đầu nhau đều về mức là xỉu xỉu gốc đó về đều về xỉu gốc ở 8 trên 9 trận gần nhau thì không có lý do gì để anh em có thể uh, anh em không không đầu tư vào mã xỉu gốc ở trận đấu này đó thì chỉ duy nhất duy nhất là tiến cho anh em hai mã kèo trong cuộc đối đầu này đây tiến sẽ ghi rõ ra hơn nhé tiến chỉ cho duy nhất anh em là hai mã kèo trong cuộc đối đầu này thôi đó thứ nhất là mã kèo là xỉu gốc xỉu gốc nha anh em đây hiện tại thì uh, nhà cái đã đưa ra xỉu gốc là 9.5 nên tiến sẽ cho anh em là mã xỉu gốc 9.5 ft này đấy thứ hai đó chính là mã kèo là Barca Barca trừ một ft nha anh em đấy đây là hai cái mã kèo duy nhất mà tiến cho anh em trong cái cuộc đối đầu này nếu như mà anh em hợp ý trùng máu cái tiếng anh em có thể đầu tư vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại hoặc là xem như là tham khảo thôi đó vì hiện tại cái thằng Barcelona đang đứng đầu bảng xếp hạng và bỏ xa đến 12 điểm cách biệt trước Real đúng không? Đó, còn Elche cũng đã chắc chắn là gớt hạng mùa giải này rồi nên chắc chắn cũng không còn động lực nhiều để phi đối đầu với Barca. Barca cũng sẽ không có cần phải thắng đậm trước các đối thủ để làm gì hết vì cái ngôi vương cũng đã rất gần với Barcelona rồi đó cho nên trận đấu này thì tiến nghĩ sẽ diễn ra theo một chiều hướng đó là đá chậm thôi đó đá chậm và tấn công cũng không được nhiều cho Barcelona đâu Barcelona cũng như sẽ dưỡng sức cho những trận đấu tiếp theo những cái vòng đấu quan trọng hơn đúng không anh em đấy cho nên à, chắc chắn là trận đấu này cũng sẽ rất là ít va chạm cũng như sẽ ít những cái pha tấn công nên sẽ về xỉu gốc trong cái trận đấu này đó và Barca thì tiến tin và Barca sẽ có cái tỷ lệ giành chiến thắng cao hơn trong cuộc đối đầu này nhưng chỉ với cách biệt từ một bàn mà thôi đó nếu mà mà Barca làm tốt hơn thì có thể thắng từ hai bàn trở lên cho nên nếu mà an toàn nhất thì anh em cứ đợi bóng lăn rồi 15 ờ, 20 phút để kèo lên kèo tăng lên ăn cao tí anh em vào cái Barca chấp một cho tiếng đó là cái việc mà anh em chơi trên trang đó anh em chủ động anh em cầm trang chơi thì có thể tự do chờ đợi các mã kèo tăng lên anh em vào đó là cái lợi thế khi mà anh em chơi trên trang đấy à, và tiến cũng chốt lại cho anh em hai mã kèo này nhé còn những anh em nào mà thật sự mà đang thu tha sau bờ hoặc là đang muốn tìm một cái trang chơi uy tín đó muốn gỡ gạt muốn uh, cùng đầu tư mà một cách hiệu quả nhất một cái bộ môn minh bóng này với tiến ấy thì cứ liên hệ với tiến qua cái số zalo 0963731346 hoặc là cái telegram kèo bóng cao tiến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 Ờ, đăng ký một cái tài khoản chơi trên trang như tiến được đấy nếu như mà anh em đạt được hai cái yêu cầu đó thì cứ liên hệ ngay cho tiến đi zalo telegram tiến đợi phía dưới góc video này tốt nhất thì cái telegram anh em nên tìm hiểu kỹ trước khi liên hệ nhé tiến có nói nhiều rồi cái lần này vụ này rồi là có rất là nhiều người đang giả mạo tiến đấy có nhiều chữ n phía sau này như kèo bóng cao tiến mà tiến đưa lên telegram chỉ có một chữ n anh em thấy không đó phía dưới góc video này nhưng thật nhưng mà hiện tại có rất nhiều người giả mạo là hai ba chữ n phía sau này cũng như có các số phía sau à, sau cái chữ tiến nữa đó tốt nhất anh em ờ, cứ liên hệ với tiến qua cái zalo thôi hoặc là hoặc là anh em uh, uh, liên hệ với tiến qua cái uh, uh, qua cái facebook cái fanpage tiến có để cái đường link ở phía dưới cái video này đó có đó là cái cách tốt nhất để tránh cái việc mà anh em bị lừa đảo nha anh em Ok thì Tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé. Nếu anh em thật sự thua tha xa bờ, cần tìm đến Tiến, đạt đủ hai cái điều kiện đó để vào nhóm của Tiến lấy những mã kèo chuẩn nhất thì cứ liên hệ với Tiến đi, Tiến sẽ giúp đỡ anh em thì anh em nào mà yêu quý tiếng thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá cũng như là cái kênh ờ, tiếng sau kèo này nhé và anh em cũng đừng quên để lại một ờ, lượt ờ, bình luận về cái tỷ số dự đoán tỷ số của cuộc đối đầu giữa anh chơi Barcelona Tiến sẽ lựa chọn ra những cái dự đoán mà sớm nhất cũng như là chuẩn nhất đó để cho dành tặng cho anh em đó là 500k uh, tiền mặt nha anh em đó thì uh, anh em cũng đừng quên là ấn like video này và ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá cũng như là kênh à, tiếng sâu kèo luôn nhé anh em và tiếng luôn chúc cho anh em à, luôn thắng các màu kèo mà anh em đầu tư cũng như là chúc anh em có thật nhiều sức khỏe nha